Ờ, xin kính chào quý anh chị quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTS thì hôm nay cũng như mọi lần các bạn chúng ta sẽ cùng à, đi tiếp tục đi phân tích một doanh nghiệp à, mà mình cho rằng là doanh nghiệp này nó thuộc top những doanh nghiệp mà nổi tiếng nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam à, doanh nghiệp này thì à, bắt đầu lên sàn từ những năm 2007 2008 và khi mà quá trình lên sàn của họ thì cái chủ doanh nghiệp đã từng được thuộc top những, những cái doanh nhân mà uh, giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam Đấy. đây thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết vào doanh nghiệp nhé uh, thông thứ nhất là chủ đề hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc mà cổ phiếu là KBC đấy thì nhìn vào đây thì các bạn biết đây là ai đúng không ạ đây là doanh nhân ông Đặng Thành Tâm từng là cựu đại biểu quốc hội và doanh nhân ông ông Đặng Thành Tâm này có một người em ruột là bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà, bà Đặng Thị Hà Hoàng Yến là chủ tịch của tập đoàn uh, khu công nghiệp uh, Tân Tạo đúng không ạ uh, tập đoàn Tân Tạo đấy và đang sở hữu khu công nghiệp Tân Tạo vậy thì uh, ông Đặng Thành Tâm này nếu như bạn nào đã, đã từng là nhà đầu tư đầu tư từ những năm 2007 2008 thì biết đúng không ạ ông Tâm giai đoạn 2008 là một trong những doanh nhân máu mặt trên thị trường loại giai đoạn đó và khi mà giai đoạn thị trường giai đoạn năm 2007 2008 á, là thị trường chứng khoán mình tăng ở Việt Nam mình tăng cực kỳ nóng và ông Tâm cũng như rất là nhiều các cái doanh nghiệp khác là đầu tư đa ngành đầu tư trái ngành đầu tư trái ngành à, kinh Bắc ở thời điểm đó ngoài đầu tư vào khu khu công nghiệp còn đầu tư tài chính như đầu tư vào ngân hàng này đầu tư vào công nghệ viễn thông này và đầu tư rất rất nhiều ngành khác nữa thì tuy nhiên sau cú sập của năm 2007 à, sau 2008 à, thì uh, ờ, KBC thời điểm đó gặp gặp gặp rất rất nhiều khó khăn hầu như tất cả các ngân hàng không có doanh nghiệp nào mà uh, dám cho cho cả kinh bắc vay tiền ở thời điểm đó cả và tương chừng như kinh bắc thời điểm đó đã lụi tàn tuy nhiên thì tính cho tới thời điểm hiện tại kinh Bắc đã vượt qua rất rất nhiều khó khăn và có thể nói là kinh Bắc ở giai đoạn hiện tại đang có thể là gọi là đang rũ bùn đứng dậy rũ, rũ bùn đứng dậy và rất là nhiều các cái rất là nhiều các cái mà các cái tỉnh kêu gọi mà kinh Bắc đầu tư và ở thời điểm hiện tại nếu như kinh Bắc mà tham gia đấu đầu tư tham gia đấu thầu đầu tư á, thì hầu như là xác suất trúng là đến 98 là trúng thầu đấy vậy thì ở kinh bắc có những gì chúng ta đi đi cùng đi phân tích và đằng sau hậu đài ở trên ở, ờ, ở ờ, ờ, đằng sau các cái mà thông tin các bạn thấy ở trên báo đài á thì có những cái câu chuyện gì có drama gì giữa kinh bắc và quỹ DC đúng không ạ rồi và mà mối liên hệ giữa kinh bắc và ITA công nghiệp tân tạo á, thì là bạn bà đặng thị hoàng yến thì cho tính tính cho tới hiện thời điểm hiện tại là kinh bắc có những công ty con sau đây thì các bạn nhìn thấy đấy là có thể là công khu công nghiệp sài gòn bắc giang này uh, khu công nghiệp sài gòn hải phòng này uh, phát triển đô thị sài gòn tây bắc một thành viên phát triển đô thị tràng cát này uh, một thành viên đầu tư ngd này một thành viên kinh doanh văn phòng và nhà sự kinh bắc này một thành viên đầu tư kinh bắc đà nẵng này uh, đầu tư phát triển đô thị tiên dương này tập đoàn đầu tư phát triển hưng yên này rồi à, à, khu công nghiệp Tân Phú Trung Tân Phú Trung này Long An này ờ, một thành viên công nghiệp Bắc Giang Long An này phát triển cơ sở tầng công nghiệp Tân Lập này công ty cổ phần đầu tư phát triển Long An này tập đoàn đầu tư Vũng Tàu này công ty cổ phần viên công viên tâm linh Bảo Lạc và công ty cổ phần điện tử Quảng Yên đấy đây chính là cái bảng theo cái bảng cập nhật báo cáo mới nhất về các cái công ty con và các cái công trực thuộc của kinh Bắc ở thể tính cho tới hiện thời điểm hiện tại tức là tính cho đến bán niên năm 2022 Đấy. các hoạt động chính trong năm của công ty là xây dựng và kinh doanh hạ cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp thuê mua nhà xưởng hoặc là bán lại hoặc là bán nhà xưởng cho công ty xây dựng trong khu công nghiệp khu dân cư đô thị đầu tư tài chính và các hoạt động khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này và chu kỳ sản xuất của công ty bắt đầu từ thời điểm xin giấy phép đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở tầng của khu công nghiệp và đô thị cho tới thời điểm hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng đấy chính vì vậy mà chu kỳ sản xuất kinh doanh của công ty có thể kéo dài đến đến 12 tháng và ở ở kinh bắc ở thời điểm hiện tại thì tập đoàn ở tổng công ty phát triển đô thị kinh bắc á, là một cái doanh nghiệp thuần về hoạt động uh, khu công nghiệp thuần về hoạt động khu công nghiệp và thật uh, tất cả các cái công ty con của uh, kinh bắc mà có liên quan đến ông, ông đặng thành tâm ở thời điểm hiện tại đều có thiên hướng là chuyện về cái ngành hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty và cũng là ngành hoạt động kinh doanh mà thế mạnh của uh, kinh bắc đó chính là hoạt động uh, đầu tư đầu tư xây dựng và cho thuê khu công nghiệp tóm lại là bất động sản khu công nghiệp các bạn nói vậy thì nó ngắn gọn đấy à, ông Đặng Thành Tâm có sáng lập một cái công ty ở thời điểm năm 2008 đó là công ty VG à, SGT tức là Sài Gòn theo á ban đầu là kinh doanh à, các cái thiết bị viễn thông tuy nhiên từ những năm 2020 trở lại đây thì cũng à, Sài Gòn Tel cũng bắt đầu bước chân à, bươn à, nối tiếp kinh Bắc à, quay ra lại với ngành nghề chính và thế mạnh của công ty đó chính là phát triển khu đô thị phát triển khu đô thị à, khu uh, công nghiệp ạ, khu đô thị công nghiệp ạ cũng là cũng trực tiếp kinh doanh tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư phát triển uh, cái khu công nghiệp thì tính cho tới hiện đại, cho chính là tới 6 ờ, tháng đầu năm nay ấy, thì cái lượng tiền và tương đương tiền của kinh Bắc thì các bạn nhìn đây các bạn có thể thấy được là chính tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay thì cái lượng tiền mặt và tương đương tiền nó có giảm xuống từ 22.000 tỷ xuống giờ còn khoảng 18.899 tỷ cho là 18.900 tỷ đi 18.900 tỷ đúng không ạ và cái khoản tiền mặt gửi ngân hàng á, cũng có giảm xuống Đấy. và khoản uh, tiền và tương đương tiền cũng có giảm xuống bởi vì sao mình cho rằng là bởi vì hiện tại cho tính 6 tháng đầu năm nay thì công ty đang dành ngân một lượng tiền rất lớn để tiếp tục đầu tư các cái khu công nghiệp khác cho nên cái lượng tiền mặt này nó đang luân chuyển ra để nó sản xuất kinh doanh mình cho rằng điều này là điều rất là bình thường điều rất là bình thường thôi điều rất bình thường đúng không ạ còn nếu như mà các bạn nào muốn biết được cái tăng doanh thu không của công ty hay không là các bạn phải soi các bạn phải coi cái tổng kết từ 31 tháng 12 2021 đến 31 tháng 12 2022 tức là cho tới kết thúc năm nay thì nó mới đúng được hoặc là bạn phải soi từ năm 2021 tới năm 2020 và năm 2021 thì như vậy chúng ta mới đánh giá trọn vẹn các cái chu kỳ kinh doanh của một công ty Đấy, tại vì các bạn ở, ở share trên các bạn thấy là à, một cái chu kỳ của kinh doanh của công ty nó phải kéo dài ít nhất là 12 tháng à, và tính cho tới thì hiện tại thì hàng tồn kho của công ty là gì hàng tồn kho công ty bao gồm khu công nghiệp đô thị Đằng Cát này khu công nghiệp um, Tân Phú Trung này đô thị Phúc Ninh này uh, khu công nghiệp Quang Châu này khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh này khu đô thị Tràng Duệ khu đô thị um, khu công nghiệp Tràng Duệ này ở ờ, khu công nghiệp Tân Lập và cái tồn kho chi phí tồn kho cho tính cho tới hiện tại là khoảng 11.763 tỷ tức là cái hàng tồn kho đối với các doanh nghiệp mà uh, bất động sản khu công nghiệp này nó khác hoàn toàn với bất động sản uh, dân dụng nhé các bạn nha tức là bất động sản dân dụng là người ta xây ra người ta phân lô bán nền ra là kiểu như vậy hoặc là uh, kiểu như Vingroup ấy, người ta xây lên các tòa nhà thì cái tồn kho của họ tức là là những cái tòa nhà nó chưa bán được đấy chưa bán được thì còn ở đây là À, cái, cái, cái chi phí sản xuất kinh doanh dự giao tức là cái dự án này người ta đang triển khai và đang làm một lúc là một một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín công ty ở à, chín cái khu dự án đấy thì chính vì vậy mà cái lượng tiền nó bơm ra nó luân chuyển nó bơm ra và nó có sự uh, nó có nó bơm ra và cái dòng tiền nó giảm đi lại đúng không ạ cái tiền và từ đường tiền cái lượng tiền mặt nó giảm đi là chuyện bình thường các bạn đấy nhìn đây là cái các bạn nhìn đây này cái khu đô thị Tràng Cát này là nó chiếm đến bảy ngàn 566 tỷ rồi 7.566 tỷ tức là nó bằng tất cả những công ty bên dưới này gộp lại có thậm chí còn hơn nữa thì uh, theo một cái báo cáo thì theo ờ, một cái báo cáo thì ờ, cái cái người ta định giá khu đô thị Tràng Cát này đâu đó khoảng tỷ đô các bạn tỷ đô thì lát nữa chúng ta đi, chúng ta đi đi tìm coi à, khu đô tăng cát này có những gì mà mà được đầu định giá lớn như vậy rồi à, chi phí cơ xây dựng dựa ra hiện tại đó là một số các dự án của à, công ty như là dự án viễn thông uh, Median Tower này khu à, khu ngoại giao đoàn Hà Nội này hệ thống cấp sữa xử lý nước thải thuộc khu công nghiệp Nam Hạp Lĩnh này nhà máy nước thải giai đoạn 3 khu công nghiệp Quang Châu này nhà máy cấp nước sạch khu công nghiệp Tràng Duệ khu công nghiệp Quang Châu này và chi phí xây dựng dây giang khác đúng không? thì loanh quanh đâu đó thì cái chi phí xây dựng dây giang thì nó khoảng 1.051 tỷ có giảm so với đầu năm à, người trả người mua trả tiền trước ngắn hạn đây, đây là một cái mục khá là đáng chú ý để nếu như các chị nào để ý này tức là à, cái đây cái cái này chính là khách hàng người ta đặt cọc trước người ta đặt cọc trước à, để người ta thuê cái mặt bằng của cái, cái kinh bạc sau khi hoàn thiện Ờ, các bạn biết là ở đây này quyền sử dụng đất khách hàng đặt cọc nhà và quyền mua sử dụng đất khu đô thị Phúc Ninh, Tràng Duệ và Quang Châu là 221 tỷ đồng 221 tỷ đồng đúng không ạ? Trong cái số đầu năm là 100, 401 tỷ đồng thì có có sự giảm nhưng mà bởi vì nó hạch cái đoạn đầu năm thì nó hạch toán xong rồi thì tính cho tới nửa ờ, đầu năm nay thì nó đặt khoảng hơn một nửa so với năm ngoái đúng không ạ? trả tiền thuê đất cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp là 103 tỷ đồng tức là người ta trả tiền trước đó. đúng không ạ tại vì ờ, khi mà các bạn thuê các bạn phải uh, giống như các bạn khi mà làm mà ty thuê nhà từng biết thì các bạn phải đặt cọc các bạn phải đặt cọc được bao nhiêu đó để người ta mới cho các bạn thuê đúng không ạ đấy thì đây chính là cái khoản ờ, cái khoản tiền mà này cái này mà càng lớn là thì các bạn doanh nghiệp đã càng đáng tin cậy bởi vì sao họ có thể sử dụng cái nguồn tiền này, này thay vì đi vay họ có thể sử dụng cái nguồn tiền mà mà mà khách hàng đặt cọc đây người ta xây đây người ta tiếp tục sử dụng xây cái dự án đó và ờ, đánh tránh được một một khoản tiền rất lớn đi đi vay và đi đi, đi thuê tài chính đây là tính là một số các đơn vị mà tính thời điểm hiện tại là KBC đang đang vay đúng không ạ như ngân hàng ờ, đại chúng Việt Nam Đấy, ờ, ngân hàng Tiên Phong Ờ, ngân hàng ờ, công thương ngân hàng ờ, công thương chi nhánh quế võ đấy một số các thì ngân hàng đại dương ngân hàng đại chúng thì ừ, tính thời điểm hiện tại thì KBC đang vay khoảng 2.194 tỷ đồng và ngân hàng Tiên Phong thì vay 67 tỷ đồng à, ngân hàng công thương chi nhánh Quế Võ thì vay 143 tỷ đồng đúng không ạ à, và à, đi kèm cái khoản vay này thì toàn bộ có sự có có các cái có các cái um, tài sản đảm bảo như uh, ngân hàng ở đại chúng Việt Nam thì cái toàn bộ là uh, cái dự án được cấm tài sản liên quan đến dự án Tràng Cát này à, đấy thì các bạn biết khi này là cái dự án Tràng Cát tài sản xây dựng Dừa Giang nó là đến đầu đó khoảng hơn 7.000 tỷ mà hơn 7.500 tỷ thì người ta vay có 2.000 2.194 tỷ đồng thôi rồi uh, cái khoản vay 67 tỷ đồng này nó là Ờ, quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của các lô đất chưa bán thuộc dự án đầu tư khu xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ đấy và thời gian vay tối đa là 6 năm còn đối với ờ, đối với ngân hàng ờ, Đại chúng Việt Nam thì thời thời thời gian vay là 10 năm kể từ ngày giải ngân à, đầu tiên vào tháng 12 cùng 20 tức là kết thúc vào tháng 12 năm 2030 thì doanh nghiệp buộc phải hoàn lại toàn bộ số, số tiền gốc và số lãi đấy với lãi suất là 11% một năm thì các bạn cứ tính đi lãi suất 11 11 5% một năm á, nhân với 2194 194 194 triệu 700 2194 tỷ 700 triệu để nhân đến 11,5 11,5 phần trăm một năm á đó là món một món vay rất là lớn đấy không ít đâu các bạn rồi đây là cái, trên đây trên hình màn hình các bạn thấy là cái đây là doanh thu về uh, tổng doanh thu thì uh, tính vào đấy hiện tại là khoảng 1086 tỷ đồng và doanh thu hiện tại à, cho tới hiện tại thì nó đạt chưa tới một nửa so cùng kỳ năm ngoái à, nhưng mà có một cái đặc biệt là gì trong cái đại hội cổ đông đầu năm 20 thời vào tháng 3 tháng 3 năm 2022 này á, thì uh, Kinh Bắc uh, kỳ vọng uh, lợi nhuận năm nay gấp 6 lần so với năm 2021 uh, à, đúng không ạ và mình cũng chưa biết là không biết là tới đây để trong trong vòng 6 tháng 6 tháng đến cuối năm thì không công đi lấy cái gì lấy cái bút vàng thì mình chưa biết được. Đấy à, doanh thu thuần ờ, cho tới 6 tháng hiện tại tối đa là 1.086 tỷ đồng à, ít hơn năm ngoái ít hơn năm ngoái kỳ trước thì nó là 2.751 tỷ đồng đây cái phần mà chúng ta quan tâm cái, cái, cái phần chúng ta quan tâm là lợi nhuận trước thuế lợi nhuận thuần trước thuế tức là kỳ trước khoảng 1097 tỷ đồng nhưng mà kỳ này nó lên 2504 45 tỷ đồng đấy thì à, cái cái ở đây là gì à, tại sao lại cái doanh thu nó lại thấp hơn nhưng mà cái lợi nhuận nó lại cao hơn thì cái phần lợi nhuận kỳ này nó được nó được hoàn nhập vào bởi vì sao bởi vì cái lợi nhuận từ các công ty con và công ty liên kết nó bốc vào rất là đột ngột kiểu như lại các bạn thấy này lại từ các cái công ty con con công ty liên kết trong khi kỳ trước chỉ khoảng 4 tỷ đồng thôi nhưng mà lại từ ở giai đoạn này lên 41 tỷ đồng này nó lên 41 tỷ đồng ở dự phòng nó đã hoàn nhập lên 10 tỷ đồng nữa đấy các khoản điều chỉnh giảm nó lên 2.000 tỷ đồng các khoản điều chỉnh giảm thu nhập từ tranh lệch giữa phần sở hữu đầu tài sản này cái phần này chính là cái phần sở hữu tài sản à, do kệ công ty con của à, kinh bắc là công ty SGT á, nó hoàn nhập lên hơn 2.000 tỷ đồng á tức là bởi vì cái SGT nó mua một cái nó mua một cái dự án à, nó chỉ đó đâu đó chỉ khoảng 97 tỷ đồng thôi nhưng mà cái dự án này nó đáng giá đến 2.500 tỷ đồng lận thành ra cái khoản chênh lệch này nó rất là lớn nó nó nó đánh vào à, nó nó nó nó bù vào cái khoản lợi nhuận của à, KBC trong năm nay các bạn thấy không ạ cái đoạn này này 2397 2397 tỷ đồng này nó chính là cái khoản lợi nhuận mà nó được à, chênh lệch từ cái giá mua và cái giá đánh giá lên thành ra là cái khoản lợi nhuận trước thuế là nó lên lên 2.545 tỷ đồng lớn hơn rất nhiều so với cùng kỳ và cái thuế nhưng mà các bạn đấy là thuế thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả cuối năm á, thì nó năm nay nó chỉ khoảng 78 tỷ đồng thôi nhưng cùng kỳ thì nó là 251 tỷ đồng đúng không ạ thì <laughs> năm nay công ty bốc lợi nhuận vào rất là lớn á. lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu là khoảng 2.373 tỷ đồng này con này này đúng không ạ rồi à, đó là một số các cái thông tin mà uh, mình cho là cốt lõi đối với một doanh nghiệp và tiếp theo chúng ta lại đi vào cái biểu đồ phân tích giá trị của doanh nghiệp à, đây các bạn thấy ạ uh, doanh nghiệp uh, đối với KBC giai đoạn uh, năm 2008 thì nó đi qua rồi đúng không ạ thì uh, à, KBC có một giai đoạn từ từ uh, giai đoạn này, này nó tăng cổ phiếu nó tăng bứt tốc nó giống như cột trống trời vậy đó ngày nào nó cứ mơ mắt là tăng trần mới mắt tăng trần mới mắt tăng trần mới mắt là trần mới mắt là trần đoạn này nó tăng cực kỳ khủng khiếp cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà quỷ uh, DC nó gom vào nó vong uh, ờ, quỷ DC bắt đầu gom vào từ giá 15 quỷ DC bắt đầu gom mạnh vào từ, từ giá 15 và gom tới giá 45 gom tới giá 45 ở à, giá giá 35 nhé đấy và à, sau đó thì quỷ DC bán mạnh ở ờ, nó bán mạnh cho nên nó rớt xuống đoạn này đấy và ở thời điểm hiện tại đúng không ạ ở tính ra chúng ta đang nói chuyện được câu câu điện câu chuyện về thời điểm hiện tại kinh bắc có thể có vào được không thì uh, các bạn thấy là giai đoạn này này kinh bắc đang đi lên rất là tốt đúng không ạ tuy nhiên giai đoạn này trước trước khi mà có những phiên dụ như thế này thì kinh bắc nó để đi lên này khối lượng và các bạn thấy là đoạn này thực sự là mình cũng không ngờ được là nó đây khối khối lượng nó ra giảm dần này và cái cái cái biến đổi dao động của cổ phiếu nó cũng giảm nó giảm và đùng một phát mình không ai ngờ được là nó nó nó giảm như vậy luôn á thông thường uh, giai đoạn này nó thường nó đi lên nhưng mà đoạn này nó điều chỉnh xuống nó điều chỉnh xuống à, những cái đoạn này cổ phiếu bị bán ra rất là mạnh cổ phiếu bán ra rất là mạnh các bạn để ý này nên là giai đoạn này đối với cổ phiếu này thì nó cần thời gian để hấp thụ được cái lượng cổ, lượng cổ phiếu nó bán ra để đẩy giá lên đấy các bạn thông thường đoạn này đáng ra cổ phiếu nó đi hồi lên đoạn này này nó hồi lên đấy nó hồi lên đoạn này nhưng mà nó nó bị đạp xuống thì à, cái câu chuyện hậu đài của kinh bắc là gì kinh bắc từng à, có, có cái drama khá là nổi tiếng ở trên à, cộng đồng à, chính sĩ á thì à, the, quỷ à, quỷ dragon capital hay gọi hay nó tắt là quỷ dc quỷ dc tức là à, quỷ chữ đi và chữ c này, này. dc thì à, quỹ DC á, đã từng à, ba lần gom cổ phiếu của à, KBC và theo như cái vị cái vị quản lý đây, theo cái vị uh, quản lý của uh, quỹ DC tức là ông Vũ Hữu Điền đã chia sẻ là DC đã từng mua 3 lần đối với cái KDC nhưng mà chỉ có hai lần một lần lộ và một lần huề vốn và lần thứ ba này thì quỹ DC cũng gọi là tạm gọi là huề vốn thôi đấy thì uh, cái quỹ DC từ năm 20 giai đoạn 2021 đó, nắm giữ 10% KBC và sau đó liên tục thoái vốn liên tục uh, bán vốn khỏi KBC đấy và khi mà quỹ KBC quỹ DC nó bán xong một phát là uh, bán xong một cái là KBC nó tăng vượt bậc đấy thì có một sự đấu tranh ngầm giữa như ông Đặng Thành Tâm và quỷ DC này à, các bạn thấy không ạ từ à, giai đoạn các bạn ông nào nói là giai đoạn 2014 giai không phải giai đoạn 2014 đó, tức là gửi DC mua mua cổ phiếu KBC và trong vòng 3 năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2017 á, là quỷ à, là cổ phiếu của KBC hầu như là nằm loanh quanh giá 3 và không có giá, dấu hiệu tăng giá nhưng mà đến đến năm 2017 2017 á, thì à, thì DC bắt đầu bán ra cổ, cổ phiếu KBC thì khi mà bán bán là gần xong á báo là gần sau một phát à, là cổ phiếu của KBC nó tăng nó tăng sắp mặt nó tăng bốc đầu rồi đấy thì ngay ngay lúc đó thì quỷ DC lại gom vào nhưng mà quỷ DC gom vào một cái là cả KBC nó lại đạp xuống đây giai đoạn 2014 Quỹ DC đã gom vào uh, ờ, uh, ờ, KBC giai đoạn 2014 này gom trong ôm uh, ờ, KBC đến năm 2017 luôn này hầu như uh, cổ phiếu không có tăng bao nhiêu cả nó cứ lình xình lình xình đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống và đến giai đoạn đến khi uh, quỷ DC chịu không được bán ra đây bán ra cái là bắt đầu nó đã tăng Quỹ DC bán ra là sao bán ra sau nó bốc đầu nó tăng sau đó quỹ DC lại mua lại đây bán ra xong nó tăng này đây là này bán là nó tăng tăng xong mua lại mua lại nó lại giảm xuống mua lại nó đè xuống đây nó đè xuống mãi đến giờ và đến khi quỷ DC đến khu của ông DC ông chỉ không nổi ông bán ra ông bán là ông bán là nó giảm tận đây luôn á nó giảm tận đây sau bắt đầu ông tâm lại gom vào gom vào sau bắt đầu ông lại đánh lên đánh lên ông dc lại nhảy vô nhảy vô lại úp tiếp đấy <laughs> một cái, cái duyên nó rất là khó chịu à, ông à, nghe cái giọng điệu của cái ông ông Vũ Hữu Điền này ông rất khó chịu với ông Tâm này ông rất là khó chịu với ông Tâm này à, các bạn thấy không à, Capital Dragon Capital đã đầu tư KBC và rất lâu và một lần nữa thua và một một lần thua một hủy vốn này lần thứ ba này không thành công vẫn bậc thì chúng tôi không đầu tư vào kênh Bắc nữa và hiện nay chúng tôi đang nắm giữ gần 10% KBC đấy à, kết quả kênh tranh kênh Bắc Lai đột biến nhưng KBC vẫn chưa chốt lời này à, anh rất tốt nhưng em rất tiếc đó chính là cái giai đoạn cái giai đoạn mà uh, cơm không lành canh không ngọt và ông chính bản thân ông bản thân ông ông tâm từng tâm sự rằng là ông là một cổ đông nên ông sẽ rất mong muốn mua thêm cổ phiếu uh, của công ty tức là khi mà ông rất là ông tâm giai đoạn này ông rất là kỵ các cái tổ chức uh, nước ngoài cũng tham gia vào tham gia vào vào, vào lãnh đạo điều hành công ty cho chính vì vậy mà ông luôn luôn đè giá cổ phiếu nếu như các cái một có tổ chức nào quá lớn mà tham gia vào uh, nội bộ công ty ông thì chính như vậy chính vì vậy mà hầu, hầu hết tất cả các quỹ hầu né né ông ờ, ông KBC này ra đấy khu đô, đô thị Tràng Cát được uh, tư vấn đầu tư định giá khoảng uh, quốc tế định giá khoảng 60.000 tỷ 60.000 tỷ đây thì bạn nào bạn nào là ờ, có thể ờ, vào cà phê bích cà phê bích à, tìm đối với cái duyên nợ đúng không? quá tam ba bận dragon và dragon capital và sự trở lại của ông tâm này Đấy. thì cái giai đoạn uh, 2008 là ông tâm buộc uh, cơ cấu khi mà năm 2008 công ty buộc phải cơ cấu cơ cấu uh, các khoản đầu tư của uh, kinh bắc á, thì ông tâm buộc phải chia sẻ lợi ích và quyền lợi công ty để công ty sống sót đến giai đoạn khi này giai đoạn hiện nay á, thì công ty đã vững mạnh này rồi thì ông tâm đã có xu hướng là lấy lại quyền lực của mình lấy lại cái vị thế của mình trong công ty á, cho nên là ông đang liên tục đè liên tục là đè giá cổ phiếu và gom cổ phiếu ở mức giá dậy thì nó và có một cái trù có một cái sự trùng hợp đây là gì là các cái công ty mà thuộc trực thuộc ờ, KBC á, là chịu chỉ là tập trung kinh doanh về ờ, bất động sản khu công nghiệp Đấy, hầu như hầu như tất cả công ty mà KBC thành lập và các công ty các cái công ty con đều như vậy à, có những giai đoạn khó khăn thì ờ, KBC và ITA e được vay ờ, được vay vay nợ đến 500 triệu cổ phiếu à, 500 triệu đô la Mỹ Đấy, và bằng một phép phép màu nào đó thì tính, tính cho tới thời điểm hiện tại thì KBC vẫn sống sót rất là tốt đã, à, đã đi qua rất là nhiều khó khăn vâng thì uh, trên đây là các cái bài phân tích về uh, à, KBC thì anh chị nào có những đóng góp về KBC trong giai đoạn tới thì uh, Linh vui lòng comment bên dưới cái video của, video của mình và đầu tháng 9 tới đây mình sẽ mở một lớp học về uh, chứng khoán chứng khoán cho tất cả các nhà đầu tư và điều kiện để được tham gia là